tôi nói sơ thôi vậy thì quý vị dành trở lại sắc thân này nhé mình có ba cái thân quý vị biết có một cái à và cái thân thứ nhất là dễ nhất là cái thân ác ôn tức là địa ngục ngạ quỷ súc sanh atula là mắt hai con mắt hai cái lỗ tai hai cái lỗ mũi một cái miệng và cái sắc thân mắt tai mũi lưỡi thân và cái gì cái ốc đây là bốn đường ác Nó ăn cái gì ha? Nó dùng sắc, tài, danh, lợi, ăn uống, ngủ nghỉ Cái miệng nó đói bụng Thì cái tâm ác nó lo cho cái miệng Nó đói bụng nó không chịu ăn cơm đâu Nó muốn ăn hủ tiếu, thịt bò, bảy món thôi Thì cái tâm này sai khiến nó Nó chiều theo cái miệng Vì cái thói quen thói quen tôi ăn mặn quen rồi bây giờ tôi tôi ăn chay là không ăn có nhiều người ăn chay một bữa cũng không được mà lại vô chùa thấy đồ chay là bỏ vậy có nhiều tài xế vô thấy đồ chay là đi ra xe đi kiếm chỗ ăn thôi tôi đi ờ, đi xe nhiều chỗ tôi thấy có tài xế không chịu ăn chay <laughs> có một bữa thôi đi đó ờ, phật tử đãi vô trong chùa đồ ăn ngon như ở ờ, ngọc trường đây thì đồ ăn sư cô nấu ngon bảy tám món đồ ăn ngon mà không ăn cái thói quen ăn mặn quen rồi thì cái gì sai mình ăn mặn cái miệng hả ta lầm là chết do cái ý do cái tư tưởng mình đã quen rồi ăn mặn nó quen ăn chay nó lạc lẽo với ăn chay nó đói bụng lắm rồi mấy người mà quen ăn chay là ăn mặn nó không có được như tôi bây giờ mà vô hửi vô mấy mấy cái chỗ mà cứ quỷ lạo á nhất là nhà trẻ với chỗ mà khất ừ, khuyết tật rồi đó trời tôi vô nhà bếp là tôi muốn ỏi đó tôi vô để khuyên mấy người để nấu đồ chay <laughs> thì vô thịt cá không à mấy bà chặt ừ, cắt cổ gà này kia tỉnh quéo tôi tội nghiệp đâu biết rằng có quả báo nhân quả mà rồi sau này đó khi mà có quả tới rồi mới biết khổ thì hết chạy đó thì mấy ông bà coi cái đĩa gì của cái cô gì đó vì nghèo quá mới đi làm đầu bếp cho mấy cái nhà hàng lớn à, dẫn dụ nhà hàng đồng khánh nhà này kia đó tới chừng cái nghiệp nó tới rồi có mình mấy cổ trổ ra cái cái da cổ giống như da gà nó nhức nhối vô cùng có cái đĩa đó chính cổ nói à rồi cổ đi làm sư cô rồi mới hết đấy à, chính cổ nói cái đĩa tôi có nghe lên xe tôi nghe ông tài xế không bắt ông không có biết đâu thì tôi thấy là cổ mới kể rồi đó con đâu có biết tới chừng gặp sư cô sư cô giảng cho đó con nghĩ là chết là hết không có tội phước gì hết con nghèo quá mà thì phải làm để nuôi hai đứa con đi học đại học vì con mà cha mẹ phải khổ nhưng không phải vì có vì có hiểu biết sai lầm mình có thể làm nghề khác từ khi cái quả báo đến rồi thì nga mình mấy nó nhức nhối nó nổi da gà đủ thứ ông chồng ông thấy bà vợ xấu quá xấu còn hơn con gà nó nổi cả mặt mày hết ở đây ai mà có đi uh, trật uh, gì uh, cầu ngang cầu kè gì đó kỳ đó có cái cô đó cũng vậy rồi trẻ đẹp lắm tôi thấy là bà mẹ đem cái hình tôi coi hồi 15, 16 tuổi rất đẹp đẹp gái mà tới hai 19, 20 thì bắt đầu nó nổ cái nghiệp nó tới Tôi nói vô mình thấy con quỷ sao tôi chưa từng thấy mà cổ là con quỷ Một trăm mấy chục hột nổi lên tròn voi à mũi lưỡi cả toàn thân mình Mỗi một hột nó có một cái lỗ Nó xì túi còn hơn chục chết Mà tôi ở đây mà tôi không biết Trà Vinh không biết mà sư cô Đại Ninh xuống Vì nó có đăng báo vậy tôi có coi báo đâu tôi biết Rồi sư bà mới kêu đem xuống mấy chục triệu vậy đó cho gia đình đó gia đình nghèo sơ sát người miên ở gần chùa miên ở chỗ cái ông chồng bê vậy đó <laughs> gần đó cái dạ, nhà gần đó thì tôi sư cô lại tỉnh tôi đi vì sư bà nói xuống tỉnh sư khang đi để chứng minh thôi tôi vô tới rồi đâu sáu bảy sư cô vô rồi mấy sư cô chạy ra hết nó thúi như cái nhà như cái chết mà mười mấy hai chục con rồi không lẽ tôi bỏ tôi chạy ra nữa chịu không có nổi nhưng mình dẫn sư cô đi mình bỏ ra thì mình cũng mất mặt <laughs> ở lời đáng hửi hửi rồi phải nói chuyện với cổ mấy sư cô ra thì phải ra thôi đi ngồi ở trước cửa nhà ủa mửa hửi cái mùi chịu không nổi mà cứ ngồi ủa tôi thì hửi cái mùi tôi chịu nổi mà nghe cổ ủa cái mình cũng muốn ủa theo <laughs> nó thúi quá trời tôi nói nghe nói với sư cô đừng có ủa nữa ủa tôi chịu không có nổi cái mùi thúi này tôi chịu nổi mà mấy sư cô ùa rồi chắc tôi ùa theo quá <laughs> ùa nhỏ nhỏ thôi đừng có ùa lớn quá bảy tấm cô rồi đã ngồi đó ùa không cô vô rồi có bà mẹ tội nghiệp người mẹ nào thương con ngồi bên nó cứ quạt hoài rồi thấy tôi vô mới cầm chai dầu thơm mới xịt mà dầu thơm nó pha với cái mùi thúi đó còn khó chịu hơn nữa thà làm để thúi tôi nói bà đừng có xịt nữa tôi chịu không nổi xịt cho bớt thúi tôi nói thà là thúi nguyên chất còn túi mà pha pha nó khó chịu lắm <laughs> cái dầu thơm mà nó pha với cái mùi túi nó không hết túi mà cái mùi nó hỉnh hỉnh rồi tôi nói với bà bà nói cho bớt túi tôi nói thôi bà cứ để đừng có xịt để tôi hửi cái mùi này tôi mới hỏi cô bây giờ cô thấy nhức nhối không cô nói nhức quá lục coi cho con ông lục chú nguyện cho con chết đi chết liền bây giờ tôi nói chết là cô xuống địa ngục quá bây giờ cô phải thọ giới phải niệm Phật rồi phải ăn chay rồi một thời gian của thành tâm đó thì Phật có Di Đà hiện thì cột gì với Phật nói giờ con lên núi con tu được không sư tôi nói lên núi thì có tiên có chư thiên hết phước cũng luân hồi thôi mà lên núi cô tu là cô phải có phước báo giờ cô làm ác lắm mới là bị như vậy đó cái nhân quả cô tới bây giờ cô phải trả nghiệp cô nói trả làm sao giờ cô quy tam bảo cô niệm phật chứ niệm phật cũng không muốn chịu hiện không tôi nói thôi giờ niệm phật cái di đà đi nghe không? rồi tôi dẫn các bạn hội niệm hội niệm thật cho cô giờ cô phải ăn chay 10 ngày ông lục ơi con ăn không có được tôi nói bây giờ ăn hai ngày thôi con nó cũng không được nữa rồi tôi muốn khóc đó. đã cái nước vậy mà ăn chay 10 ngày không được mà tôi năn nỉ riết rồi tôi nói thôi hai ngày tập hai ngày rồi bốn ngày còn nó cũng không được nữa. con ăn mặn quen rồi rồi thôi đành chịu thôi chứ sao Tôi nói vậy là cô không hết bệnh Bây giờ cô chết là cô xuống địa ngục ngạ quỷ Tôi dám bảo đảm vậy Cô phải ăn năn sám hối Tới chừng nào chi đà hiện ra Là cô thành tâm Bởi vì một câu niệm Phật thì tiêu người muốn ức nghiệp lắm Mà khi nào thành tâm mới tiêu được Mà cái niệm Phật mà cô ăn mặn Thì làm sao kết quả được Mà cô nhất định là ăn mặn thôi Tôi khuyên đã rồi tôi thấy mệt quá Rồi tôi xin về thôi Thì đâu một uh, nửa tháng sau mấy sư cô đại ninh xuống nữa có việt kiều giúp đỡ đâu mấy chục triệu xuống dưới để giúp đỡ cái bệnh cho cổ rồi khuyên cổ ăn chơi thì tôi xuống tôi khuyên rồi tôi thấy ở nhà vui một mớ heo có con heo nái đâu thành mười mấy con heo con tôi kêu é cái sao tôi mới hỏi bà mẹ cái nuôi chi vậy bà nói làm để đãi mấy ông lục tôi nói lục đâu có đòi chai mặn gì thôi bây giờ bà làm chai đi rồi bà cho tôi mấy con heo này ấy không ấy rồi bà bán cho tôi tôi mua bất cứ giá nào <laughs> bị đem xuống tới mười mấy triệu lắm <laughs> từ nay đó là tôi xin nói với bà đó phật tử nuôi bà cho tới chết có cái số tiền này gửi ngân hàng rồi có một cô gì ở chợ gần đó cách có một cây số mấy à cô lãnh là mỗi lần cô vô ngân hàng lấy tiền lời tiền lời nó hai ba trăm ngàn tháng rồi bà đủ xài thôi cứ dài dài cho tới chết mà không chịu là không chịu nha tôi nếu nếu bà lãnh cái tiền này nào bà phải bán heo cho tôi bà đừng có bán ấy bà nó không heo này đúng để làm trái tăng cho ông lục sau khi nó chết tôi nói ông lục thì trai mặn gì cũng được hết đó coi nó không được bà nói không được bà nhất định là bà phải giữ thôi tôi năn nỉ muốn tàn hơi cũng không được tôi nói nếu bà không chịu bán heo thì tôi đem tiền về ạ bà nói đem thì đem trả lời thắng vậy rồi mấy sư cô hỏi tôi giờ sao sư tôi nói giờ đem về thôi cứ mình cho bả mình suối bả làm ác sao bây giờ đem về rồi nói đem về là sao sư tôi nói vợ đem lại mấy cái chùa miên cúng hoặc là mua phóng sanh hoặc tới mấy cái chùa nào nghèo đó mấy cô nhà nhà chùa giàu thôi nha chùa nào <laughs> nghèo nghèo đó mấy ông lục thì nghèo lắm có nhiều cái chùa ở trong quê nghèo lắm thì đem lại cho cô tốn cô chia đi tới mấy chục triệu nào có tiền lớn quá việt kiều mới gửi về còn một mớ cô mua phóng sanh cô hồi hướng cho cô này coi may ra cô chịu ăn chay với bà này chịu ấy không thì thôi câu chuyện còn dài tôi kể gì để mấy ông bà thấy rằng cái cuộc đời này khó tu lắm vì cái tập khí cái thói quen cái ghiền của chúng sanh rồi chúng sanh không bỏ được thành ra sau khi đức phật đắc quả rồi ngài tính nhập diệt ngài tính chết rồi chư thiên mới hiện ra năng nỉ thì ngài nhìn ra cái ao sen trước thì ngài thấy có những cái lá sen chìm ở dưới nước những lá sen lơ lửng những lá sen giọt lên thì ngài biết có người hạ căn không tiếp thu được đạo phật có người trung căn thì mình phải thiết chết màu chết tổ họ tu còn thượng căn thì nói sơ sơ họ đắc quả thánh liền thì ngài nói thôi ta bắt đầu đi ra thuyết pháp ai có mắt thì nhìn bằng mắt mình ai có lỗ tai thì nghe bằng lỗ tai mình ai có lỗ mũi thở bằng lỗ mũi mình đừng nhìn bằng mắt như lai đừng thở bằng lỗ mũi như lai thế mà bây giờ phật tử cũng thở bằng lỗ mũi như lai <laughs> không có thở bằng mình cứ tin bên ngoài không à không có tin mình Đức Phật nói ta chỉ là kẻ dẫn đường Ta chỉ là cái bản dẫn đường Ta là một lương y đại tài Ta cho thuốc thì tất cả đều hết bệnh Nhưng mà uống hay không uống là mỗi người Phải đảm nhận lấy Thế mà chúng ta nói đắng quá như là như lan uống làm con Bây giờ cái mình không tin mà đi tin cái hội Long Hoa Tận thế và hội Long Hoa rồi tùm lum hết Rồi giọt đi châu đốc để nghe Pháp rồi về cái sợ chết rồi thọ giới thì rồi tôi dưới trà dinh thọ giới bốn mấy năm chục người chưa từng thấy mà thọ đông vậy cả thiện nam thiện nam đó giờ thọ giới cái này thọ giới <laughs> sợ gì sợ chết rồi nếu mà không tận thế mình chết không cũng phải vô là thiếu ai mà không chết rồi nếu mà tận thế rồi mình thọ giới hỏi bà sư con thọ giới con chết không tôi nói bây giờ nếu tận thế người ta chết hết rồi ông thọ giới ông không chết ông sống mình ông chịu không mình sống mà ích kỷ quá vậy mình sống là sống với tất cả thì mình an vui tất cả an vui thế giới này là một thế giới của cộng nghiệp nhưng mà trong đó có biệt nghiệp chứ biệt nghiệp là mỗi người thí dụ bây giờ ở đây quý vị đồng lòng với tôi một cách tha thiết một cách thành khẩn quý vị xin đức quan âm hiện đây quý vị chấp tay niệm phật cùng với tôi thì nếu quý vị tha thiết rồi đây 5 phút quan âm hiện còn nếu tha thiết một tiếng mà nếu không tha thiết quan âm không hiện thì quan âm đó là quan âm gì đức quan âm này hả phải mà không phải đức quan âm đó là do quý vị là do quan âm cả hai hết hãy có cảm thì có ứng mà không cảm thì không ứng nhưng mà đức phật không làm cái đó tôi cũng không làm biết rằng làm thì được một quý vị phải thành tâm một mình tôi thì không được phải tất cả ở đây hết thành tâm chấp tay lợi niệm quan âm giờ xin ngài hiện cho chúng con thấy thì nếu thành tâm thì 5 phút 10 phút là hiện còn ít thành tâm là một hai tiếng còn không thành tâm nữa niệm bây giờ một tháng ngày cũng không hiện vấn đề giảng sanh cũng vậy cái giảng sanh hay không là vô quý vị chứ đâu phải vô a di đà vô quan âm tại sao có người chết giảng sanh có người chết không giảng sanh cũng như nãy lại báo cho tôi biết là bà quan chết có xá lợi còn sư cô đây thì tôi cũng chưa hỏi không biết có xá lợi hay không có khi người tu không có xá lợi mà cư sĩ đâu có xá lợi ông ở vĩnh châu đó mà cư sĩ mới tu có bốn năm mấy à. mấy ngàn hộp xá lợi đâu phải là tu lâu hay tu mau đâu phải là niệm phật nhiều hay niệm phật ít mà ở chỗ có nhất tâm hay không có tha thiết hay không nhất tâm là gì là niệm phật đếm từ một tới mười niệm phật cõi đếm còn tạp niệm chưa nhất tâm khó giảng sanh nếu muốn giảng sanh phải có ba hội niệm còn khỏi cần niệm phật nữa mà vẫn có tiếng niệm phật Thành đúng quý vị tưởng là niệm Phật nhiều Nam Mô A Di Đà Phật Có người nói niệm 4 tiếng không giảng sanh Niệm 6 chữ mới giảng sanh Niệm Phật đâu phải niệm bằng miệng Bây giờ tôi không niệm nữa Mà tôi giảng pháp quý vị Mà tôi nhớ Phật, nghĩ Phật, tưởng Phật Tôi tắt thở liền Tôi vẫn giảng sanh, tôi có niệm đâu Nhưng mà tôi niệm bằng cái ý Tôi giảng giảng là tôi vẫn nhớ Phật, nghĩ Phật, tưởng Phật Thì cái ý này là nó cảm thông với Phật thì nếu tôi chưa đắc thánh quả thì Phật phải hiện rước tôi thôi thành đối với gì đừng có tranh là niệm nhiều niệm ít đừng có tranh là bốn chữ hay sáu chữ đó là cái miệng tôi đó nó miệng với thân không quan trọng không quan trọng không có nghĩa là không cần nhá người sơ cơ thì phải thân lại phật miệng niệm phật ý nó nghĩ tới phật dễ dàng còn người cao người ta không cần thân không cần miệng đó là ta đã tu cao rồi Thành nó có người còn hỏi tôi Bạch Sư con niệm Phật Con lần không lần chuỗi được không Có người nói không lần chuỗi là không giả sanh Tôi nói trời ơi Hiểu đạo Phật cứ hiểu vậy là chết Bây giờ tôi không lần chuỗi nè Tôi cũng miệng tôi không niệm nè mà cái tâm cái ý tôi luôn luôn nhớ Phật nghĩ Phật tưởng Phật rồi trong không gian này cái tiếng niệm Phật gian rồi từ cái linh hồn tôi phát ra thì ban hộ niệm không ban hộ niệm tôi vẫn giảng sanh còn quý vị niệm Phật mà nghĩ tùm lum Nghĩ tới con, nghĩ tới vợ, nghĩ tiền bạc Nghĩ tiền bạc thì ngã quỷ ngay bây giờ chết về ngã quỷ Anh em này phải nắm cái tâm Mà cái tâm ở đâu nè Thì thôi giờ chúng ta trở lại <laughs> Cái tâm nó ở ngay trong sắc thân này Nếu mà vị sống với mắt, tay, mũi, lưỡi, thân, ốc Thì cái thân này nó muốn thỏa mãn Thì kêu là đoàn thực Quý vị ăn cơm ăn hủ tiếu ăn bánh mì thì cái bao tử phải làm việc nó bóp có thành phần mới yếu ra cực chết thì cái thay thú quá càng ăn đồ bổ còn ngon chừng nào thay càng thúi chừng đấy không tin quý vị đi lại mấy người ăn mặn coi nhất là mấy người nhậu nó cái thân họ hôi rình ai mở nhà có ông chồng nhậu thì biết ông sai xỉn rồi về đỡ ông có trời nó hôi chịu không nổi nhất là họ mửa ra nữa thì chó nó chê rồi đó tôi có đi dạy gần bên thầy giáo nhậu mà xua nhậu dữ lắm mửa ra cả thao tôi phải lấy cái thao đựng con chó này lời nó hửi rồi nó bỏ đi nó hôi mình chịu không nổi rồi một chút xíu họ dở kêu mà tả bánh lù vậy đó đem cái rề xô lại đốt rồi để uh, giấm với rượu trên đó nấu hơi sôi sôi cái bỏ thịt bò vô nó chưa chín là bắt lên ăn kêu người ta bí lù ăn nửa sống nửa chín họ nó ngon rồi gói này gói kia rồi ăn cái trứng vịt ung vịt dịch thúi khác nó thúi quắc đấy là ung hỉnh hỉnh thúi thì không thúi mà thôn thì không thôn rồi nói mấy cái trứng vịt này nổi hai trứng vịt à, lành là không đổi mà mình hửi mình chịu không có nổi từ đó tôi mới ăn chay trường luôn đó tôi đi với ông mấy lần tôi đâu có ăn tôi đứng ngoài ông ngồi trên cái rề xô ông nào nấy phỏng đích thích tôi phải ôm ông tôi kéo ra tôi tắt cái rề xô lại Tôi nghĩ trời ơi nếu mình nhậu nữa thì mình cũng giống vậy thôi Đó là người điên chứ đâu phải người tỉnh Ngay bây giờ là đã địa ngục ngạ quỷ súc sanh rồi Ai mà lên cái rề sâu nóng mà ngồi trên đó Chỉ có những người nhậu, những người xỉn nói xin lỗi những người sai giống như người điên vậy Nhất là mấy ông và tài xế Lộ không chạy xuống dưới sông chạy và xuống dưới ruộng chạy Thành ra năm chục mạng người rồi giao cho tài xế hết Nếu mà xuống ruộng xuống sông một cái thì mà trăm ngàn kiếp không được làm người cái tội mà giết người đặng mà giết tập thể thành ra chính phủ ta sẽ không đề đó uống rượu say là không được lái xe thì đúng thành ra cái giới thứ năm của quý vị không ghiền các chất sai nhất nhất là rượu à, thì quý vị cố gắng thì cái thân bên ngoài là cái thân của quý vị còn cái thân bên trong là quý vị để ý mới biết nha mấy ông người nào học lớp 12 thì biết Bà có đi bác sĩ mổ thì biết Đó là dây thần kinh Con mắt thì có dây thần kinh Còn thần kinh gì? Thần kinh thị giác Cái lỗ tai có thần kinh gì? Thính giác Cái lỗ mũi có thần kinh gì? vị giác, thì khứ giác Cái lưỡi có dây thần kinh khứ giác và cái sắc thân có dây thần kinh xúc giác thì dây thần kinh này vì chết rồi, cái hơi thở không còn, nó chưa chết đâu. Mắt, tay, mũi, lưỡi, thân chết liền. Còn dây thần kinh phải 8 tiếng sau nó mới đúng. Có hiểu vậy thấy đó. Thành ra người chết là không được liệm liền. Để 8 tiếng rồi mới chết thiệt mới liệm. Mà 8 tiếng nếu tay chân còn mềm đó, là dây thần kinh chưa đứt thì người này giảng sanh về cực lạc giảng sanh về cõi trời mà nếu có phát nguyện nữa mới về cõi Phật còn mà tay chân cứng như khúc cưỡi thì ô hô bốn đường ác địa ngục ngạ quỷ súc sanh atula cái gì thấy rất hay khoa học đâu có biết cái này cái này chỉ có di thức của đạo phật mới biết được thôi Ơi tôi nói sơ đó, thì những người này đó không còn thích ăn bên ngoài nữa tức là phải giữ tám giới trường trai tuyệt dục không có vợ chồng nữa và ăn chay trường một tháng ba mươi ngày chay không thèm đồ mặn nữa thì họ do đó họ rất rảnh ràng ba cái giới sau là ba cái hạnh không ngồi ghế cao nằm giường rộng chiếu lớn xinh đẹp không nghe xem hát búa đờn kèn chỗ vui đâu yến tiệc từ nay không coi con truyền hình không còn coi mạng nữa mà coi cái mạng này lớn nhất và không trang điểm phấn son dầu hoa quần hàng lụa tươi tốt cái đầu trọc mặc đồ nâu hoặc đồ lam không có màu đỏ màu xanh gì nữa hết giờ rối đảnh như vậy thì mới trở về này được đi kiếm chỗ vắng gốc cây hoặc căn nhà trống hoặc ở bên bờ biển ngồi thiền ngồi xuống là niệm phật đếm từ một tới mười niệm phật khỏi đếm khỏi cần niệm phật chìm đắm trong tiếng niệm phật thì ngồi bảy ngày bảy chục ngày bảy chục năm không cần ăn uống gì hết ăn bằng cái gì ăn bằng cái cảm giác hỷ lạc quý vị ngồi quý vị biết tôi cũng chưa tới bảy ngày mà bảy giờ thì có bảy tám tiếng thì tôi có không tiêu tiểu không gì hết thì cái cảm giác cái nhị thiền đó là quan trọng định sanh hỷ lạc khi tôi niệm phật tôi giữ dụng cái đó phải giữ giới kỹ à thì cái tâm an thì cái thân an thì cái tâm nó sẽ mừng lợi thí dụ quý vị à, khát nước lời tới đây hỏi trụ trì có nước không tụi con đi xa quá ở Càng Long, ở Vĩnh Long, ở Sa Đéc xuống đây. Trời nắng quá, khát quá sư cô, sư cô nó không có nước thì khát. Cô nói có mà nước dừa lá xê nữa. Thì mình bắt đầu mừng, cái thân bắt đầu đã khát. Nhưng mà có uống đâu, thành ra cái thân an biết cái thân mình sắp đửa đã khác thì mình mừng nhưng mà chưa có uống đâu rồi sư cô mới nói phật tử đem ra đi mấy bà khác quá rồi đem mau mau đi vô trong tủ lạnh lấy nước dừa lá xê ra thì mấy bà bắt đầu uống vô trời ơi nó mát từ đầu cho tới ruột gan không biết mình ở đâu mất cái thân thì cái này là thân vui tâm vui thân với tâm dính một thì cái niệm phật tới giai đoạn này là ngon đó mà cái này là cái thường thôi còn mà câu niệm phật hiện ra rồi không cần niệm nữa và chìm đắm trong câu niệm phật chỉ còn câu niệm phật tràn hết cả thân thể mất thần thì cái này quý vị ngồi 7 tiếng 70 tiếng cũng được hồi đó tôi không biết tôi ngồi có 7 à, 9 tiếng rồi tôi xả <laughs> thôi vì mình còn nghĩ tới đi bác còn nghĩ tới phật tử mình ngồi không biết đúng hay không vì đó không có giáo pháp tôi không có rành giáo pháp rồi sợ mình chết bậy nó có nhập định đâu có đói khác gì mà xả ra rồi đó 9 tiếng mình coi chừng 5-10 phút thôi cái thời gian lúc đó bây giờ mình không có ý thức được thì quý vị nào có ngồi thì biết thành ra cái này kêu là cõi trời sắc giới đó là cái thân thứ hai quý vị không còn sống với thân bên ngoài chừng đó quý vị ăn uống là quý vị qua thôi quý vị không có ghiền những cái thịt bò hay là đồ mặn này nữa thịt Đồ chai quý vị cũng không thích luôn Thích với cái vị ngọt cam cam của nước cam lồ Cái hỷ lạc trong sắc thân này có đó nó sướng còn hơn là cái đồ ăn bên ngoài Thì cái này kêu là sắc thân thứ hai Ai có tu thiền mới biết Còn cái này kêu cõi trời sắc giới Còn hồi nãy kia là cõi dục giới Dục là còn ham muốn Thỏa mãn cái thân bên ngoài kêu là phù trần căn Cái thân quý vị dễ thấy lắm thì chết quý vị chết nguyên con là phải hôi thối là cái thân này hôi hám nhất là người ăn mặn người ăn chay thì ít hơi hơn quý vị để ý người ăn chay nhất là người ăn osawa số 7 cái phẫn như cái mồ hôi không có hôi còn quý vị ăn chay mà thích ăn dầu quý vị thấy cái mồ hôi mình dầu không cái mùi nó khó chịu lắm còn quý vị ăn muối đó thì mồ hôi muối ăn cái gì là có cái đó mà nói gì phải nói ý ông nào mà ăn muối rồi tôi là không có ăn dầu mà chiên dầu rồi là tôi không có ăn ăn dầu sống thì tính toán tôi mới ăn thôi tôi ăn muối chiên một trong mình tôi muối không à con mắt tôi cũng nhỏ bằng nước muối lỗ tai cũng nhỏ lỗ mũi cũng nhỏ bằng nước muối mà ngâm cũng mạnh bằng chanh muối <laughs> ăn là tôi ăn nước tôi muối trong mình tôi muối không thành ra mồ hôi tôi mồ hôi muối nó trắng cái y hết cái muối đó thôi còn quý giả ăn giàu nhất là hồi đó tôi không biết đó thì có cô ăn cô én gì đó. cô đi mua sữa dê cho tôi uống bởi sao Osawa nói sữa dê nó bổ lắm nó dưa còn sữa bò nó âm trời uống vô hai bữa sau nó hôi cái mùi dê cái mồ hôi ra đó nó hôi cái mùi dê cái lông dê tôi nói trời ơi không được tôi nói ngưng đi cô ơi hôi cái mùi dê thành ra quý vị để ý mấy người ăn mặn thường dễ hôi lông nách chịu không nổi mà trên gió mà dưới gió là muốn chết luôn thành ra quý vị phải nhớ mình ăn cái gì là con người mà ra cái nấy càng ăn mặn càng ăn thịt chó thịt heo chừng nào cái phẫn không nổi mọi người ăn đồ bổ nhiều thì chết nó thúi còn dữ nữa thành ra chúng ta thấy con chuột chết mà ít thôi mà người ta chết là thôi mà người ăn chay chết ít thôi mà người ăn mặn chết thôi nước tiểu cũng vậy phẫn cũng vậy thành ra mình phải cố gắng cử món ăn còn những người nhập định được thì họ không có mùi có nhiều người có mùi bông sen thì quý vị coi trong kinh đó, mà người ta cũng vậy có nhiều người lợi mình thấy có mùi mồ hôi họ rất là thơm có thơm mùi bông sen là những người đã tụng kinh pháp qua nhiều và cái tâm tụng bằng cái tâm nha đây là tôi nói cái thân còn cái tâm mới quan trọng nữa nếu mình có những cái tư tưởng tốt lành mình nghĩ tới cõi trời nghĩ tới cõi cực lạc thì mình sẽ có cái mùi bông sen vì cực lạc là toàn sen Thân mọi người đều là sen hết Thành ra mình thấy người đó lợi gần Mình đứng như gió mình thấy có cái mùi thơm như sen Rồi họ chết họ lại có cái mùi thơm sen Là cái triệu chứng không tin quý vị đi hộ niệm Với gần những người có tu Và cái hào quang của họ nữa Những người mà có cái tư tưởng ác đó Quý vị không thấy đâu cái hào quang chung quanh là màu đen thui hắt ám Thì quý vị đến là quý vị sợ rồi nhất là những người đánh người nhất là công an hoặc là mấy tay xì ke ma tí trộm cướp đứng xa thì sợ mà đứng gần thì thì run <laughs> còn những người có tu quý vị đó đứng gần quý vị thấy mát mẻ vô cùng cái hào quang màu đỏ là những người hay sân hay sân giận là mình lợi gần họ mình thấy nóng nảy họ phát ra như là lửa còn những người hào quang màu trắng là chư thiên quý vị giữ giới kỹ còn tiên đó thì hào quang màu xanh còn Phật thì mà quan hào vàng ánh thành ra quý vị lợi tới là quý vị thấy hấp dẫn cũng như là la hầu la mà chạy ra trời ơi sao con thấy mát mẻ quá còn đứng hơn cây ở trong đền vua mà không mát bằng đứng gần đức thế tôn thì cái hào quang chúng ta kêu là cái nhân điện hay là kêu phật lực nhân lực thiên lực và nguyện lực của bồ tát tới phật lực như lai thì nó mát mẻ cả mấy cây số thành ra lợi một người đó mình mà thích thính cái lỗ mũi nha mình ngửi mình biết người này có tu hay không nha, mà họ ăn mặn một cái này nó hôi vô cùng thì quý vị cố gắng đây là tôi nói sắc thân thứ hai còn sắc thân thứ ba thì là sống bằng cái ốc không có thân đây là cõi trời vô sắc giới tứ thiền và tứ không tứ thiền là có sắc thân mà không xài thân có cảm giác không xài cảm giác chỉ xài cái ốc thôi tức là hiện tại lạc trú thì đây tôi giảng sơ thôi còn khi đó thấy là cái sắc thân chướng ngại bỏ sắc thân đi vào bốn cõi không thân hư không vô biên thức vô biên vô sở hữu và phi tưởng phi phi tưởng khi khác tôi giảng đây là không có sắc thân nữa sống toàn bằng cái tư tưởng tứ thiền thì có cái ốc không có sống bằng cái thân mà sống bằng cái ốc tưởng tượng thì cõi này là không có ăn bằng đoàn thực độ ăn không có ăn bằng cảm giác mà bằng cái mông lung cái bao la của tư tưởng quý vị biết tư tưởng không biết cảm giác không <laughs> biết sắc thân không mắt tay mũi lưỡi là sắc thân hôi thối dính vô đó là dính bốn đường ác đó là sắc tài danh lợi ăn uống ngủ nghỉ khen ngon chê dở ăn tùm lum rồi chết thúi tùm lum còn sắc thân thứ hai là ăn bằng tất cả những cảm giác cảm giác là cảm giác dễ chịu cảm giác khó chịu cảm giác không dễ không khó nhưng mà quý vị ăn cảm giác thì có giảm giác dễ chịu thôi cảm giác khó chịu bị đè xuống tức là sống bằng các dây thần kinh thì các vị không có ăn uống bên ngoài nữa. còn nếu xả ra mà có ăn thì quý vị ăn một cách tầm thường không có ghiền nó nữa Thế thấy mấy người mà tám giới họ mà ngồi thiền rồi đó không ra cái ăn uống họ nhẹ đồ nào họ cũng ăn được ngon dở rồi cũng được họ không khen ngon mà không chê dở họ ăn mà họ không không có chú ý tới mấy nữa cần tìm chỗ vắng họ ngồi xuống họ niệm phật họ chìm đắm trong cái cảm giác hỷ lạc còn tới cõi trời vô sắc thì sống bằng cái ốc bỏ ốc luôn kiếm chỗ khác nhập định một năm hai năm mười năm ngàn năm nhưng còn nằm trong vô thường vô ngã khổ đau thì nhàm chán rồi trở ra rồi rớt xuống nhập lại không được thôi tập nhiêu đó là tam giới không phải là đạo phật còn đạo phật thì sống không sắc thân không cảm giác không tư tưởng mà sống bằng cái phật tánh cái bất tử và bất tử ở đâu ở ngay trong sắc thân ngay trong cảm giác ngay trong tư tưởng thì cái đó khi khác tôi giảng <laughs> thì chúng ta thấy nó cũng đầy thôi nhưng mà cái cách nhau thì đây là qua nhập lưu à, tôi nói một cái sơ đó thí dụ như quý vị đi đứng ngồi nằm ăn mặc nói làm thức ngủ sống chết đây là sát thân không à không có cảnh giác thì quý vị đi quý vị nói tôi đi tôi đứng tôi ngồi chứ tôi này là tư tưởng nó xen vô nó biểu cái thân phải đi vừa qua nhập lưu tức là thánh nhân đó đi thì biết đi cái thân đi chứ không có tôi đi tôi lặng lẽ nhìn cái thân chuyển biến thân đứng thân ngồi thân nằm thân chết còn cái biết là không chết tôi đi mau thì thân đi mau chứ cái biết không có mau Nha, thì đắc quả thánh thứ nhất là nhập lưu biết rõ toàn diện sắc thân còn nếu thân tôi đi tôi tập trung vào tôi là tôi không biết người khác gạt hết còn nếu tôi lặng lẽ lắng cái thân đi Nha. Cái thân đứng, thân ngồi thì tôi biết hết thân mọi người. Thân trâu, bò, heo, chó đều chuyển biến. Mà trong đó không có cái tôi, chỉ có cái biết. Và tất cả trâu, bò, heo, chó người ta đều phát hiện từ cái biết lặng lẽ của tôi. Tôi đại khái vậy. Rồi cái đó là đắc quả thánh thứ nhất. Quả thánh thứ nhì là biết về cảm giác. Thì cái này sâu hơn. Nó không phải là sắc thân nữa, mà nó là dây thần kinh à, tôi có cảm giác dễ chịu cảm giác khó chịu cảm giác không dễ không có à, cảm giác của tôi dễ chịu cảm giác tôi khó chịu thuộc về người trời lấy cảm giác làm tôi lưng hồi rồi cảm giác dễ chịu khởi lên tôi biết cảm giác dễ chịu tôi là cái biết chứ tôi không phải là cảm giác dễ chịu là cảm giác chứ không phải là cái biết thì cảm giác nó trở thành khó chịu tôi biết cảm giác thành khó chịu cái biết không khó khó chịu có nhiều cảm giác tôi biết có nhiều cảm giác mà cái biết tôi không có nhiều nó cũng có một thôi thì cái biết sắc thân cái biết cảm giác cũng giống hệt nhau nhưng mà khác là cái biết có sắc thân có một phần tư cái biết cảm giác nó liên tục tới hai phần tư thì tôi đắc quả thánh thứ nhì thôi đại khái vậy thôi ha còn tới tư tưởng rồi tới ý chí rồi tới a la gia thì cái này cao tức là ý chí a la gia là phải giảng khác còn sắc thân cảm giác tư tưởng thì dễ dàng còn mặt na là ý chí và kinh nghiệm kiến thức thì nó khó ạ cái này nó chiến biến chu kỳ mà sắc na còn cái này chỉ có chu kỳ thôi thì đại khái đó là đạo phật thì khi nào gặp nhau tôi sẽ giảng lại ít nhất quý vị gặp tôi cũng ba bốn chục lần mà muốn qua cái này thì quý vị phải hiểu cái sắc thân bên ngoài cho nó rõ sắc thân bên trong rồi sắc thân không trong không ngoài mà sống bằng cái mông lung của tư tưởng khi hiểu được cái đó nếu hiểu sắc thân bên ngoài thì quý vị mới đắc quả thánh thứ nhất còn hiểu sắc thân bên trong thì quý vị đắc quả thánh thứ nhì và thứ ba còn khi hiểu cả tư, tư tưởng của quý vị thì quý vị mới toàn vẹn đắc a la hán thời đại khái như vậy thì trước khi dứt lời một lần nữa tôi xin tóm về cái buổi giảng pháp hôm nay là tôi cầu mong cho quý vị làm sao cố gắng đắc quả thánh thứ nhất tức là nhập lưu nhưng mà thời buổi này không đắc nổi đâu <laughs> thì đức phật thích ca nói thời chánh pháp thì người ta đắc nhiều tức là có 500 năm thôi rồi thời ngạc pháp là một ngàn năm thì đắc vừa vừa còn thời mạt pháp này đó mười ngàn năm một trăm người đắc một hai người sợ không có nữa nhưng đức phật thích ca mà rất là từ bi từ bi rồi nói thôi nếu không đắc thì chúng sanh lẫn quẩn hoại mà ta ra đời đó là ta không muốn các sanh chúng sanh sinh vì người trời nữa mà ta muốn các thanh chúng sanh phải thành phật thôi mà thời buổi này làm sao thành phật cuộc đời vật chất nó lên ngút trời mà tâm chúng sanh là tâm ham muốn càng khát nước chừng nào càng uống nước muối chừng nấy thì càng khát thêm ngài mới bài ra pháp môn tịnh độ thôi các con chỉ nhất niệm thôi mà nếu con nhất niệm về cõi trời tự lực bây giờ các con phát nguyện nữa thì a di đà sẽ độ các con về giáo hội của ngài thì một trăm người về đó một người trăm người thành như lai lời có thật cái ca cho hết của tôi <laughs> thì chúng ta phải rành pháp môn tịnh độ là giới định huệ mà giới đó kêu là hành định là tính và huệ là phát nguyện thì nếu chúng ta có niệm phật có đầy đủ thiện căn phước đức nhân duyên thì nhất niệm tự lực chúng ta phát nguyện thì đức phật già hiện ra tiếp dẫn nếu ngài từ chối quả như lai còn nếu tạp niệm thì sao thế tôn thời buổi này mà ngài biểu dứt niệm cũng khó rồi vô niệm thì khó rồi ngài biểu nhất niệm mà con thấy cũng khó nhất niệm nữa. trời ơi khỏi niệm phật mà vẫn có tiếng niệm phật làm sao làm được ở pháp hội này ai làm được chắc chừng vài người bây giờ ngồi đây mà muốn niệm phật khỏi cần niệm thì trong linh hồn có tiếng niệm phật phát ra thì con lắng nghe tống nó vô thì đây là nhị thiền định sanh hỷ lạc con tự lực sẽ sinh về cõi nhị thiền của sắc giới còn con phát nguyện nữa thì ai giờ tiếp dẫn khỏi còn ba hội niệm nhưng mà làm sao làm được thì chúng ta thấy dễ vậy mà không được bây giờ con tạp niệm mà làm sao đức ờ, phật thích ca con muốn giảng sanh con không muốn về cõi trời đâu ngài giảng con biết con sợ cõi trời lắm hết phước và con cũng lẫn quẩn thôi đức phật từ bi vô cùng thôi tạp niệm vẫn giảng sanh nhưng phải có điều kiện là các con phải gần gũi nhà chùa phải nếu không có nhà chùa thì con phải lập cái ban hội niệm bởi vì một người giữ năm giới đó một giới 36 vị thần và chư tiên ủng hộ thì năm giới 108 vị thì nếu được chừng 10 người, hai chục, ba chục càng đông càng tốt Phước chúng như hải Thì những người này sẽ làm cái bích tông đẩy con dù con tạp niệm con cũng được nhất niệm Mà chỉ nhất niệm cái giờ hấp hối thôi Hít vô thở ra mà nhớ Phật, nghĩ Phật, tưởng Phật A-di-đà Lập tức giảng sanh chỉ cái sắc na cuối cùng Được không? Nếu không được nữa thì thôi Chứ giờ Như Lai biết làm sao bây giờ <laughs> Bây giờ con tạp niệm con Tối quá Như Lai ơi Vì kiếp trước con thiếu tu hành Thấy không? bây giờ nhà nghèo con đông con phải chạy ăn từng bữa tốt mồ hôi con đâu có đi phật thất được con bị tại gì bởi chứ người vậy là tôi ghét nhất <laughs> làm gì làm mình nhịn đói không chết mà nhịn niệm phật thì chết liền chết liền là sao là còn sống mà ở địa ngục thì kể như sống mà như chết thành ra mình phải được cái này mất cái kia có nhiều người đi nghe Phật và Pháp phải đóng cửa một bữa thì đóng cửa nó mất tiền bạc mất tiền bạc mà mình được giảng sanh cái nào quan trọng bây giờ cho 10 tỷ bỏ niệm Phật mình thà là bỏ 10 tỷ đói 100 ngày chưa chết mà thiếu niệm Phật là ở địa ngục ngay bây giờ thành ra Phật tử phải thấy cái quan trọng của vấn đề pháp lý thầy của chư Phật thầy của tất cả chúng sanh trâu bò heo chó mà nếu không có pháp lý vĩnh viễn đời đời ở địa ngục không có pháp lý thì cõi đời này không có gì hết mà pháp lý có hai cái pháp sắc na và pháp chu kỳ pháp sắc na mới là tịnh độ còn pháp chu kỳ là quế độ thì chu kỳ mà về sắc na về không được thì ngài nói về chu kỳ mà chu kỳ con cũng không được nhất niệm có tạp niệm thì bây giờ nhờ bán hộ niệm nhất là người khai thị nếu có chùa con đến chùa không có chùa con cùng với phật tử rủ nhau tạo cái ban cái ban hội niệm ban hội niệm thì dễ thôi ai vô cái ai với đạo phật là được nhưng người khai thị khó ạ à. khai thị phải có giáo phật mà tôi đã viết sẵn có bốn điều thôi một là mình giảng cho người hấp hối biết à, chị hay mẹ hay anh phải chết xác thân này Phật còn phải chết nhưng có một cái không chết nó nằm trong xác thân quý ông quý bà cái đó tức là nhớ Phật nghĩ Phật tưởng Phật nó mượn cái ốc để nhớ nghĩ mà cái ốc không phải nhớ nghĩ cái ốc giống như cái ống lò mà cái nhớ nghĩ là làng sống linh hồn làng sống linh hồn mượn cái ốc để nhớ Phật nghĩ Phật tưởng Phật cái này khoa học lầm nha rồi tôi đã học lớp 12 khoa học nói mà mấy nhà bác học giỏi là cái ốc có nhiều lần xếp tôi cứ đinh ninh như vậy tới chừng vô duy thức duy thức nào không phải cái lần xếp đó là cái ông lo tốt cái tiếng nói mà muốn lớn đó thì phải có ông lo tốt nhưng mà nếu là sống yếu thì tiếng nói cũng nhỏ xíu còn nếu mà cái lần sống mạnh mà cái ông lo yếu thì cũng nhỏ xíu phải cả hai hết nhưng mà cái nào quan trọng ông lo hư thì đổi ông lo khác làn sóng cúp rồi không có tiếng nói thành ra cái linh hồn là quan trọng hơn hết cái gì phải nhớ chỗ đó thành ra muốn giảng sanh đó thì mình phải giảng cho người chết biết rằng quý vị không chết đâu chỉ chết cái thể xác thôi còn cái nhớ cái nghĩ cái tưởng không chết quý vị đừng nhớ cha mẹ đừng nhớ con cái đừng nhớ tiền bạc mà chỉ nhớ a di đà quý vị cảm cái nào thì có đó hiện ra với quý vị mà cảm một cách tha thiết mà không tha thiết được thì sao có ban hội niệm nói nhắc ban hội niệm không phải một người mà cả năm bảy chục người càng đông thì càng tốt thì phước chúng như hải mà cái định lực người ta năn nỉ mình thì mình sẽ nhất niệm thôi mà nhất niệm có cái hít vô không thở ra dễ dàng như vậy Nói Phật Thích Ca ơi cũng khó làm con không có sợ con làm không được Mà không được thì xuống địa ngục chứ giờ biết làm sao giờ cái từ bi ngài tới đây là hết rồi à, mình nhất niệm thì giảng sanh giờ con nhất niệm cũng không được nữa thì nhờ ban hộ niệm bây giờ nhà con ở xa đó không có ai tu hết mình phải bỏ nhà mình dời thôi một lần dời nhà là một lần trái nhà trái một trăm nhà cũng được miễn mình sanh thôi chúng ta nhớ mạnh mẫu đó không mà dạy mạnh tử tới thành thánh nhân phải dời nhà ba lần người đời mà tao còn làm vậy mà hữu cái việc vấn đề giảng sanh là vấn đề quan trọng mình cái bị tại gì bởi hoài thì bây giờ nào có đi. bây giờ có cả trăm tỷ đi mà chết xuống địa ngục mấy ông bà chịu không bây giờ mà sống nghèo bữa đói bữa no mà chết giảng sanh mình chịu không do cái hiểu biết của mình chứ thành đã lợi với tôi bị tại gì bởi là tôi đuổi về con để cho con cái nó lớn nó có gia thất rồi con mới rảnh con đi Phật thất nghe sư thuyết pháp rồi con bắt đầu mới niệm Phật Tôi nói ừ Vậy đi Rồi chừng đó vô lò thiêu niệm Phật luôn Mình làm như cái số phận này mình biết chừng nào chết vậy Nếu mình biết được là đắc quả rồi Quý vị ngồi đây 5 phút bây giờ Tôi đang thuyết pháp bây giờ tôi liền được không Thì cái dĩ nhiên Vô thường mà cái chết nó không hẹn ai hết Thành đã hiểu rồi lập tức ngay bây giờ phải thực hành thôi mà mấy vị muốn là được tôi bận rộn quá nhưng mà con thu xếp để phật thất là con cũng phải ráng đến nghe con không đi niệm phật được thì có đến 2 giờ nghe pháp thôi một tháng thì ở tỉnh xá ngọc dân có hai ngày cái rằm 30, 10 giờ tới 12 có hai tiếng ngủ để đóng cửa lại thì mất tiền bạc buôn bán mở cửa giờ đóng cửa thì mất mất tiền bạc với mất cái niệm phật cái nào quan trọng tôi nói là tam thiên thất bảo nhạo thí gì đa tiền bạc dầu báo vàng bạc lưu ly bảy báo cả đầy tam thiên tại thiên thế giới không bằng nghe một câu pháp chúng ta phải hiểu vậy câu pháp giúp cho mình chấm dứt sanh tử còn tiền bạc lắm quá là mình ăn ở kiếp này rồi chết rồi có hai bàn tay trắng Vậy một lần nữa tôi khuyên Phật tử cố gắng không? Chúng ta phải làm sao đầy đủ thiện căn, phước đức, nhân duyên Thiện căn là phải chịu niệm Phật Mà chịu niệm Phật là phải hiểu tại sao mình niệm á Để rồi người ta bác cái kia mình chớ giới Phước đức là mình phải đi hộ niệm giúp người ta Gieo nhân gì thì quả đó Nhân mình giúp người ta hộ niệm cho người ta chết Thì mình chết thì ban hộ niệm tiếp mình Còn thiện căn là phải độ trong gia đình gia đình đồng ý giúp mình niệm Phật thì mình giảng sanh thôi cuối cùng là có bấy nhiêu thôi vậy trước khi dứt lời một lần nữa tôi cũng xin cho sư cô Tỳ Kheo Ni Liên Minh đến nghe bài pháp này nếu đã giảng sanh thì thôi thì nghe bài pháp giảng sanh cao hơn nữa còn nếu đã chưa giảng sanh thì cô phải cố gắng tập trung niệm Phật rồi ở tỉnh xá này có ban hội niệm thì cô niệm A Di Đà chừng nào Ngài hiện ra Ngài cầm cái bông sen trên tay cái bông sen này không phải là sen ở ngoài nha sen này là hào quang kết tụ lại cái sen của sắc na sen của Phật Di Đà tạo ra quá xanh còn quá xanh của cõi trời sắc giới vô sắc là khác bằng tư tưởng cái này bằng trí tuệ tôi không có thì giờ giảng thì sư cô bữa nay phải giảng sanh thôi còn nếu đã giảng sanh rồi sư cô giảng sanh cao hơn nếu mà hạ phẩm trung sanh thượng sanh thì bây giờ qua trung phẩm thì nói là riêng sư cô còn ở đây phật tử đây cũng sẽ tới mình thôi người đi rồi lần sang phiên ta thì quý vị cũng phải chết thôi tôi cũng chết thì tôi về cực lạc trước tôi chắc không lâu tôi ở đó tôi đợi đấy mà không có là tôi trở lại đây tôi kiếm ạ à. tôi nhận xuống sình Tại tôi hỏi ở đây khổ không? Nó con khổ quá, khổ tại sao không về? Nó con không biết đường về, tôi nhận còn sâu nữa. Tôi đã giảng hết sức rồi. Vô niệm mới giảm sanh. Vô niệm không được thì nhất niệm. Nhất niệm thì về cõi trời, về cõi trời thì phát nguyện ai Di Đà tiếp dẫn. Còn tiếp tạp niệm nhờ ban hội niệm, nhờ người khai tỷ. Nó con không được tạp niệm nữa, thôi đấy. Tới đây là hết. Thành đã yêu cầu quý vị làm sao có niệm Phật